Dạ vâng, SMX Audio xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể anh em trên thanh toàn quốc. Hôm nay lại tiếp tục là một à, lá thư yêu cầu à, của anh à, Đàm Minh Hiền. Đàm, Đàm Minh Hiền có địa chỉ tại Thạch Bàn, Long Biên. Có địa chỉ tại Thạch Bàn, Long Biên. À, anh mua cho mình một bộ sản phẩm là một vang cơ SMX KMD 8F và một con micro không dây là UGX9 và nhân tiện đây em sẽ setup một cấu cấu hình và cách chỉnh của con vang KMS8F này để phù hợp nhất với các cái ờ, dòng ờ, karaoke gia đình các giọng hát karaoke gia đình mình ờ, và trước hết là em sẽ chỉnh phần nhạc đây phần nhạc đây phần nhạc đây to nhỏ của nhạc đây bằng điều chỉnh vào cái nút này vào cái phần à, mic equal à, music equal để chỉnh ờ, các cái giải tần của phần music đây bắt đầu đây tất cả em để tất cả là chế độ 12 giờ hết tất cả chế độ 12 giờ hết là chưa chỉnh tí gì nha anh em nhé là mộc của nó là tiếng mộc của nó là như này này vâng và bây giờ em sẽ chỉnh à, có nghĩa là em sẽ chỉnh theo ờ, phù hợp với bộ karaoke gia đình thường xuyên sử dụng đó là em à, sẽ chỉnh cho cái bát này lên lên một chút này hướng 1 giờ này bát hướng lên 1 giờ này và cái ờ, cái min này này cái phần trung này hạ thấp lên một tí này là hướng 11 giờ và chép nó sẽ lên thứ 1 giờ và cái phần reset này phần khóa thì anh em để nguyên cho em để nguyên cho em đấy là cái phần khóa công suất Ờ, to nhỏ của nhà khóa vào để tránh tình trạng là vật khóa công suất nó bị cháy loa ấy thế nên nút khóa này anh để nguyên anh em để nguyên và đây hiệu ứng khi mà chúng ta đã chỉnh 1 giờ này 11 giờ này và 1 giờ này sẽ cho một chiếc đầm rất sáng và rất là uy lực chất âm em có thể thấy là qua sự trải nghiệm nó tiếng rất tốt hơn và bass chép nó lẩy hơn và tiếp đến em sẽ chỉnh phần mic mic cho anh em phần mic mà hệ thống vang vọng à, và bây giờ em sẽ chỉnh phần uh, đây là phổ thông nhất sẽ dùng ở chế độ số 5 là chế độ extra cộng reverb à, mình chỉnh chế, độ số 5 Đấy, là dễ hát phổ thông nhất mọi chất giọng có thể sử dụng đây và em sẽ thử alo ờ, khi tất cả các chế độ này để mặc định 6, 7, 90, lên 1, 2, 3, 4, 5, 6 Và bây giờ em sẽ chỉnh theo cái chế độ mà em hay chỉnh setup cho anh em âm thanh à, Và bên phần effect em sẽ để cái phần delay này, cái độ trễ của nó là sẽ hướng 11 giờ này Cái độ, cái ờ, volume ờ, repeat là độ lặp lại này Sẽ để hướng 1 giờ này Và phần revert Revert anh em lưu ý để phần revert thì nó hơi thấp một chút là hướng 10 giờ effect sẽ để hướng 1 giờ Đây là cái phần effect và tiếp đến là cái phần equal à, của mic equal của mic thì bass chép bass min chép là sẽ phù hợp với chất giọng của từng anh em anh em nào mà giọng trầm giọng thuốc nào ấy thì sẽ vận nhỏ bass đi và tăng min tăng chép lên để có tiếng thanh còn, còn chị em nào mà giọng mỏng giọng à, sáng thì sẽ Ờ, giọng mỏng thì cho nhiều bát lên dày bát lên thì cái chất giọng mình có thêm nội lực mà thêm dày lên và chép cho tương đối một chút cho nó bình thường thôi để hướng 12 giờ và min này cho hướng ờ, hướng 10 giờ đấy thì nó sẽ ờ, đỡ bị chóe đấy đối với những cái chất giọng mà sáng đấy thì nếu mà theo em ấy mà chỉnh phổ thông nhất này thì em sẽ chỉnh à, bát này bát này thì nói chung là hơi nhích một chút này còn min này vần chung này thì sẽ để hướng 11 giờ 11 giờ hoặc hơn hoặc à, kém hoặc, hoặc, hoặc hướng 10 à, giờ đấy theo cái giọng chỉnh của em và chép này để hướng 1 à, giờ và bên cạnh đó con S Max Camera f này là thêm một cái tính, tính năng rất là hay là rất là tiếng rất là tốt là phần extender là lưng tiếng này em cho em hướng 1 giờ này và bên cạnh đó công dụng của lưng tiếng khuếch đại tần số âm thanh đó hướng một giờ hai nút này hướng một giờ đấy là quay của cái phần uh, mic và sau khi hiệu chỉnh thì chúng ta sẽ có một cái chất âm khá là tốt lên lên một một hai ba bốn năm sáu bảy một hai khi mà em đã hiệu chỉnh ờ, qua các cái tính năng của sản phẩm ờ, camera web này thì cho chất âm rất là hay đấy và một sự khác biệt là rất là rõ rệt so với khi mình để mặc định vâng và khi anh em mua hàng bên em ấy, thì em sẽ à, tư vấn cho anh em là lên chỉnh ờ, phù hợp với bộ karaoke gia mình mình tại vì có những không gian phòng khác nhau có những đôi loa khác nhau loa full loa treo đấy là một cái sự Ờ, thay đổi cũng có một sự là khác biệt rất là lớn đấy một cái hệ thống âm thanh nó chỉ hơi thay đổi một chút thôi là là, đã lạc ờ, tất cả các tần số rồi nên là em hy vọng là anh em ờ, khi mua hàng bên em ấy thì cung cấp đủ cái thông tin để em có thể tư vấn sát nhất và cụ thể nhất cho anh em dễ dàng xử lý dễ dàng hiệu chỉnh theo cái phòng karaoke dành mình vâng và khi mà em sử dụng con mic Shure UGX9 hàng hai mã này thì cho chất âm kết hợp với con 8F là rất là tốt nhà em có rất nhiều nhiều mic rất nhiều loại mic nhưng mà UG9 này thì nó là cái hàng thương hiệu đã khẳng định được cái các cái chất lượng trên thị trường nên là nhiều các đơn hàng đặt của UG9 này hai năm mã này ờ, và em xin báo giá sản phẩm Suo UG X9 hai năm mã này có giá là 2 triệu 2 bao ship và sản phẩm ờ, cao cấp S-Max KMD 8F và SMAX KMD 8F bên em mà có giá là 3 triệu 3 bao ship một sản phẩm rất hot rất hot vâng và trên đây là video giới thiệu uh, dòng sản phẩm cũng như là cách uh, hiệu chỉnh của sản phẩm S-Max Camera 8F anh em uh, quan tâm vui lòng hãy để lại số điện thoại này để nhân viên tư vấn có thể giúp anh em lựa chọn những sản phẩm tốt nhất hoặc liên hệ với số 0965 560083 đó và anh em yêu ký thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những video đánh giá giới thiệu sản phẩm của Handmade Audio và xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo